lại là toàn đây thì à, video trước toàn đứng bên kia suối toàn review nha cả nhà đó đó cả nhà có nhớ không ạ video trước là toàn đứng bên kia suối nha và video này toàn đi một vòng trái đất thì toàn về lại đây thật ra là biết sao đi vào một vòng trái đất không tại vì ở suối này á qua bên này rất là gần nhưng mà mình không thể nào mình à, à chạy xe qua được cho nên mình phải đi một vòng đi cái đường vòng á thì mình mới tới đường suối này để mình review cho cả nhà và như lúc nãy mình nói video trước mình nói á thì từ vị trí này ra DT71 tầm khoảng là 1 km đến 1,5 km. Và từ vị trí này chúng ta đi vào khu công nghiệp Megamex là tầm khoảng 4 km đến 5 km. Qua tuần review ở tuyến số 3 này nhiều vị trí như vậy để cho cả nhà nắm được thông tin cũng như là toàn cảnh của tuyến số 3. Bên cạnh đó thì toàn sẽ chạy xe và review review cả con đường. Tuyến số 3 cho cả nhà hình dung là tuyến số 3 đã làm tới đâu và sẽ họ sẽ thông tiếng khi nào và tuyến số 3 hiện tại cơ sở hạ tầng cũng như là tiến độ thi công à, đã làm như thế nào. Và hiện tại cái nhà đang quan tâm tới tuyến số 3 thì cứ inbox cho Toàn hoặc là nhà đầu tư nào đã mua cũng như là đã đầu tư tại tuyến số 3 thì có thể theo dõi video của, của Toàn trên kênh Toàn Thành Phát cũng như là trên uh, TikTok, YouTube để mà cập nhật thông tin tình hình tại BKMX Đồng Phú nói chung và tại tuyến số 3 này nói riêng nha cả nhà. Và cả nhà hãy theo chân mình để đi lên phía trên nha mình đang đứng ở phía suối và hiện tại thì số 3 đã đổ đất tới đây rồi thì à, sau này á sau này khi mà làm thì sẽ làm cái cái cầu trước làm trước cái trước cái cầu đó mà xe nó chạy qua nha cả nhà có nhiều phương án có thể là lấp lấp đất qua bên này để cho xe chạy qua luôn hoặc là làm con cầu và đó chúng ta sẽ à, tức là tiến hành làm cầu trước sau đó mới tiến hành làm những cái à, những cái khác của à, tại vị trí này đây là một con suối tại vì nước cực kỳ lớn luôn rồi cả nhà hãy theo chân mình lên trên đi ha và đây mình đã lên trên à, trên cao rồi thì vị trí này thì à, được ờ, đấu đất tức là những cái mô đất cao kia nha cả nhà thấy không ạ những mô đất cao đó những mô đất cao này sẽ à, lấy đất từ từ những vị trí này từ những mô đất cao này đổ xuống đổ xuống và sang lấp cứ chỗ nào thấp thì được lấp lại còn chỗ nào cao thì được lấy đi và đây là tiếng số 3 nha cả nhà ở đây thì có mốc lộ giới đây tiếng số 3 và hiện tại ở đây á thì ờ, đã được cắm mốc rồi nhưng mà vị trí này hình như là đã được uh, ờ, sang lắp ờ, rồi, rồi, rồi bị lắp mấy cái mắt cũng bị lắp hay sao ạ lát nữa mày chạy, chạy lên được chưa à đây tâm này cả nhà cả nhà thấy không đây, đây tâm này rồi thì mình không thấy móc hai biên nhưng mà mình thấy tâm nha cả nhà đây là tâm của tiếng số 3 này thì từ vị trí này mình uh, ra hướng bên kia và từ vị trí này và hướng bên này à, mình thông tin lại tuyến số 3 nha tuyến số 3 có tổng chiều dài là 6,1 km kết nối từ đường DT741 là hướng này nha cả nhà hướng này là DT741 kết nối từ đường DT741 đi vào bên trong khu công nghiệp Bigamax là hướng này à, đây là khu công nghiệp Bigamax các nhà thấy ạ thì à, từ vị trí này vào khu công nghiệp Bigamax tầm khoảng là 4 km đến 5 km và từ vị trí này chúng ta đi ra Đôi tàu biển một tầm là 1 km đến 1,5 km. Và lộ giới của tuyến số 3 này là 42 m. Là một trong những cái con đường dân sinh hứa hẹn sẽ có rất là nhiều tiềm năng phát triển cũng như là dân cư vừa đã tập trung sinh sống và tạo thành một khu đô thị cực kỳ đẹp tại khu công nghiệp Bắc cũng như là tại Đồng Phú. Và hiện tại có rất là nhiều nhà đầu tư đã đầu tư vào tuyến số 3 này rất là nhiều, đặc biệt là đầu năm 2021 từ khoảng tháng à, từ khoảng tháng 4 trở vào khoảng tháng 10 năm 2020. Nhà đầu tư đã tìm vào đây đầu tư rất là nhiều. Và mỗi giai đoạn sẽ có những cái cách đầu tư khác nhau. Và mỗi giai đoạn sẽ có những cái thị trường bùng nổ khác nhau. Và hiện tại thị trường à, tại Đồng Phú không quá sôi động nhưng hứa hẹn trong tương lai gần sẽ bùng nổ và cũng sẽ có những đợt sóng tiếp theo. Và cả nhà bây giờ hãy theo chân mình à, lên xe và toàn sẽ chạy một vòng từ đây đi vào bên trong cổng khu công nghiệp Megamax nha cả nhà và cả nhà hãy theo chân mình đi ạ và đây là một trong những cái vị trí mà ngày xưa toàn quay rất là nhiều toàn quay rất nhiều và cả nhà nhớ con xuống này không ạ và cả nhà nhớ cái vị trí mà xe múc bên kia không ạ và cái video đầu tiên của toàn là toàn quay à, mé bên đó cái cái chỗ mà à, hiện tại đang à, đào đào đất xuống á video đầu tiên là toàn quay ở đó chắc mà à, cả nhà mà ai mà xem à, kênh của toàn và Bicamax này chắc cũng cũng nhớ được cái à, video này hoặc là nếu mà cả nhà chưa biết thì có thể lục lại nha cả nhà tại vì toàn review cực kỳ nhiều toàn review à, khá là nhiều đó mà cập nhật thông tin tiến độ cũng như ngày hôm nay toàn cũng có khá là nhiều à, Ờ, vị trí ở trứng ba này tức là những vị trí lô đất ngang năm sau 30 hoặc là ngang năm sau 28 29 và ngang năm sau 31 32 cũng có khá là nhiều vị trí và toàn uh, sẽ review từng vị trí một đó mà gọi là trừng trưng thôi còn lại là toàn sẽ review những cái tiến độ thi công như thế này ở các nhà nắm bắt để cho những cái nhà đầu tư mà đã đầu tư rồi á thì nắm bắt được là hiện tại tình hình Bigamex ở tại đồng phố triển khai tới đâu tuyến số 3 triển khai tới đâu và chúng ta đầu tư thì nó sẽ tiềm năng như thế nào và những đợt sóng đợt sóng ờ, mà sẽ vờ những cái tiếng ờ, BG à, tại những cái tiếng mà số 3 số 4 tại BGMX như thế này thì à, theo toàn á thì à, hiện tại ở tiếng số 3 này à, tiến độ thi công không quá là mạnh mẽ như cả nhà không quá mạnh bằng tiếng 4 nhưng mà đủ để chúng ta thấy là tiếng 3 gọi gọi là gần như là thông hết rồi à, gần như thông hết rồi tại vì toàn quay hiện tại là ba video đó, từ đầu tiếng đến ờ, cái đoạn mà bên kia suối của cái tiếng ờ, số 3 này là suối đầu tiên và tiếp tục cái suối này là cái suối thứ hai cái suối này là suối thứ hai nha các nhà và một trong những cái suối cực kỳ lớn như vậy thì tính từ đầu tiếng ờ, số 3 vào bên đây là hai video trước là một con suối và video thứ ba này là con suối thứ hai thì vào bên trong kia nữa thì có khả năng là có một con suối nho nhỏ nữa là ba ba cái suối như vậy thì cả nhà nhìn thấy hiện tại Tiếp số 3 vẫn đang tiếp tục là đào đất. Đào đất đó mà à, san lấp mặt bằng, đó mà gọi là kịp tiến độ. Và hiện tại thì à, chưa có thông tin nào là à, tiếp số 3 đã làm được khởi công. Nhưng mà toàn tin chắc là cái này là Bigamex cộng với à, bên à, Bình Phước sẽ chọn ngày nữa mà làm lửa khởi công thôi. Còn thực ra là đã khởi công rồi. Đã khởi công và đã làm rồi nha cả nhà. Đã làm và hiện tại cũng đã xếp thông rồi. Cũng đã xếp thông rồi. Còn à, theo thông tin Toàn được biết thì dự kiến khoảng à, cuối năm 2022 à, rơi vào khoảng tháng 8 tháng 9 năm 2022 thì sẽ thông tiếng bao gồm cả tiếng 4 và tiếng 3 này luôn à, thì à, tiếng 3 thì chưa chưa có thông tin chính xác nhưng mà theo Toàn dự, dự đoán và cũng như thông tin mà Toàn nắm được thì à, tiếng 3 cũng thông tiếng luôn nha cả nhà và hiện tại tại đồng phố này Toàn có những vị trí đây lô đất như thế này ở mí xa xa kia này lát nữa Toàn sẽ à, tới review ở trong vị trí đó ở xa xa đó nha cả nhà ở xa xa đó thì toàn sẽ có những vị trí là ngang năm sau 30 có 100 mét thổ cư giá cực kỳ hấp dẫn luôn à, mỗi vị trí thì sẽ có những cái giá khác nhau nha chứ không phải vị trí nào giống nhau nhưng mà đa số là à, gọi là gần tương đương với nhau hết và hiện tại ở đây hiện tại tuyến số 3 là cứ ngang năm sau 30 hoặc cách thở là năm sau 29 hoặc là năm sau 31 nói chung tùy vị trí à, và hiện tại tại đứng tại vị trí này chúng ta đi ra đường DT B41 á thì từ vị trí này chúng ta lên đường từ B41 tầm khoảng 3 à, km đến 3,5 km nha cả nhà. Và từ vị trí này cũng vậy. Chúng ta đi vào khu công nghiệp BKMX thì cũng tầm khoảng là 3 km cho đến là 3,2 km. Và hướng này là hướng vào khu công nghiệp BKMX cũng khá là gần. À, có điều kiện thì toàn sẽ à, chạy vào bên trong đó toàn quay tiếp một cái video thứ tư nữa. Còn ở đây là video thứ ba. Đó cả nhà cùng nắm nha như vậy thì trong cái series này á trong cái series mà quay đi tiếng số 3 này á thì cả nhà cứ ờ, theo dõi toàn từng video để mình biết từng đoạn ví dụ như mình ờ, đã mua hay là mình đã đầu tư ở đoạn nào thì chúng ta sẽ ờ, theo dõi những cái đoạn đó hoặc là chúng ta có thể theo dõi hết để chúng ta biết được hoặc những nhà đầu tư nào mà chưa có đầu tư tại thứ số 3 này mà đang có muốn ý định đầu tư tại thứ số 3 thì mình có thể theo dõi là hết ba video này hoặc là có thể là video thứ tư ờ, toàn sẽ quay đoạn ở trong kia để mà chúng ta nắm bắt hết được là những cái thông tin là tuyến số 3 nó hình thành như thế nào à, lịch sử hình thành như thế nào cũng như là tiến độ thi công như thế nào à, nói đến lịch sử thì cả nhà có thể theo dõi à, trong cái danh sách à, của toàn trong danh sách phát à, trên kênh youtube của toàn là từ những video đầu của tuyến số 3 cho đến là những video gọi là mới nhất và cả nhà nếu mà cả nhà khá hay á cả nhà ủng hộ cho toàn một like một share một đăng ký kênh và nếu tiktok á thì nhớ follow và theo tim cho toàn à, rất vui à, được gặp cả nhà trong những video vừa Becamax cũng như là những video mà review về các tiếng như tiếng số 3 và tiếng số 4 và nếu như các nhà yêu thích Toàn nữa thì cứ inbox cho Toàn hoặc là muốn biết thêm thông tin thì cứ inbox à, Toàn sẽ đỡ số điện thoại trên uh, kênh YouTube và là trên TikTok thì sẽ có cái uh, link và cả nhà cứ vào cái link này và cả nhà sẽ có được uh, số điện thoại và kết bạn Zalo với Toàn hoặc là gọi trực tiếp cho Toàn và bây giờ cả nhà hãy theo uh, Trăng Toàn à, để đi mà tới lô đất nha cả nhà thì uh, Toàn bắt đầu từ cái con suối mà rất là quen thuộc đối với cả nhà Toàn sẽ chạy tới lô đất lô đất này thì à, ngang năm sâu tầm khoảng 28 29 nha cả nhà và ở đây thì giá bán cũng cực kỳ hấp dẫn luôn cả nhà mà muốn biết thông tin thì cứ liên hệ Toàn nha cứ liên hệ Toàn nha cả nhà và à, như cái nhà thấy thì à, đây là một trong những con đường quen thuộc mà toàn review rất là nhiều trên kênh à, toàn tỉnh phát của toàn và ngày trước thì ở đây vẫn còn cao su à, cây rồi còn khá là nhiều nhưng mà hiện tại à, cây đã được cắt rồi đã được cắt cây này kia và à, tuyến số 3 cũng đã được à, làm như thế này à, đã thi công cũng như là sang lắp cũng khá là đẹp rồi thì bây giờ chỉ cần là chờ cái ngày mà làm lỡ tổng thố làm lỡ khí công và làm mạnh nữa thôi làm cực làm mạnh cái tiếng số 3 này thì sẽ à, gọi là thông tiếng và tiếng số 3 thì mình cũng rất là nhẹ nhàng tại vì à, đã làm săn lấp như thế này rồi thì khi mà làm lỡ khởi công á thì à, tầm khoảng 4 tháng 5 tháng thì có thể là hoàn thành được cái tiếng số 3 này rồi hiện tại thì Bicamax uh, tại Đồng Phú á cũng đang khá là hot nha cả nhà không sôi động bằng à, đầu năm 2021 nhưng mà hiện tại cũng đang khá là hot và cũng có khá là nhiều nhà đầu tư đang tìm vào đây để mà đầu tư đặc biệt là những nhà đầu tư nhỏ đầu tư vào những cái lô ngang 5m sau 30 à, hoặc là 40 ở tại tuyến số 3 thì 5 à, sau 30 còn tuyến số 4 thì sau 5 nhân 40 và các nhà thấy hiện tại thì cái con đường này đã được san lấp cũng khá là bằng bằng phẳng rồi cả nhà ở đây là đã bằng phẳng rồi đó thường thì uh, trước dịch á trước dịch thì uh, à, tiếng số 3 tiếng số 4 cực kỳ sôi động cũng như Bigamax cực kỳ sôi động nhưng mà khi mà dịch kéo dài khoảng 4 tháng thì uh, sau dịch là nhà đầu tư Sài Gòn với Bình Dương cũng xuống cũng khá khá là đông rồi nhưng mà cũng không không có bằng uh, trước dịch trước dịch thì đông hơn và hiện tại thì ờ, cái nhà biết sao không hiện tại thì ờ, các nhà đầu tư lớn những những những cá mập á thì ờ, đã ôm hàng ở đây khá là nhiều và hiện tại đang giữ hàng lại chưa có bung ra nhiều và bây cho nên đó là cái mức độ sôi sôi động á tại vì chưa có hàng nhiều cho nên là mức độ sôi động nó không bằng đầu đầu năm một phần nữa là những anh chị cá mập này đi ra bình thường hết rồi chứ còn lại cá nhó cá lồng tông ở lại thôi thôi bây giờ cả nhà ấy xuống lô đất của toàn nha xuống lô đất của toàn mà toàn uh, sẽ review cho cả nhà nếu mà cả nhà nắm được cái vị trí này nha và hiện tại thì toàn đang có mặt tại ba lô đất ở thứ số ba nha cả nhà ba lô đất thì trong cái vị trí này đó, trong cái khuôn viên này nha cả nhà thì ờ, ba lô này có chiều ngang là 5 m sâu là 28 m và 29 m và ở đây là một trong những cái vị trí gọi là đất địa Tại vì à, tính từ vị trí này chúng ta ra delta B41 chỉ tầm khoảng 2 à, km thôi Hoặc là 2,5 km à, Từ vị trí này chúng ta đi vào trong à, khu nghiệp BKM tầm khoảng 3 km Ở chỗ này thì Toàn nói lại chỗ mà ra delta B41 là tầm khoảng không phải là 2 km đâu Tầm khoảng 3 km cả nhà 3 km đến 3,5 Tức là từ vị trí này này Chứ không phải 2 cây đâu, 2 cây thì ngắn quá thì ở đây đây cái nhà cái nhà nhìn, nhìn kỹ tại vì cái vị trí này á, này đầu năm toàn cũng review khá nhiều toàn chạy tiêu chọc cái, cái, cái tuyến đường này này thì ở đây ngang năm nha cái nhà nhớ ba lô nha cái nhà nhớ ở đây là ba lô ngang năm sau 28 hoặc là 29 tùy theo lô và giá bán thì cái nhà cứ inbox cho toàn cái nhà inbox cho toàn nha và toàn à, sẽ chỉ cái nhà nếu đi, đi hướng này cả nhà đi hướng này á thì chúng ta sẽ vào cái con suối lúc nãy á toàn đứng toàn quay á đi hướng này sẽ vào con suối nha còn nếu như mà đi hướng này đó thì à, sẽ ra đường DTP41 sẽ ra đường DTP41 nha và uh, tiếng số 3 là một trong những cái tiếng mà huyết mạch kết nối từ đường DTP41 vào khung đường BKMX là một trong những cái đường dân sinh và sau này uh, sẽ xung quanh uh, tuyến số 3 sẽ làm những cái khu tái định cư hoặc là dịch vụ thương mại uh, rất là nhiều và tuyến số 3 hứa hẹn là một trong những cái tiếng mà nhà đầu tư có thể đầu tư lướt sóng được có thể đầu tư và dài hạn được và trung hạn được và đặc biệt thì à, có khả năng nha có khả năng nhân 3 nhân 4 tài sản của mình khi mà đầu tư vào vị trí những vị trí ở mặt tiền tuyến số 3 này và đây là một trong những cái minh chứng mà à, những nhà đầu tư trước cũng đã đầu tư rồi cũng đã đầu tư vào đây đó mà chờ à, khi mà hoàn thành tuyến số 3 và nếu mà nói tại sao chúng ta đầu tư là tốt tại vì hiện tại tuyến số 3 đang mới là sang lấp mặt bằng như thế này thôi còn khi mà tuyến số 3 làm mạnh à, thì cái cái à, nhịp độ cũng như là cái, cái uh, biên độ lợi nhuận nó sẽ tăng lên um, tầm khoảng một phần nữa tăng lên một phần nữa có thể là một phần ba hoặc là một phần tư à, cái giá mà hiện tại mình mua còn đến khi mà nó thông tiến rồi ạ à, thì khả năng nhân 2 ha, khả năng x2 hoặc x3 là chuyện bình thường nha cả nhà và cái này thì chúng ta phải chờ thời gian nó thông tiếng thì chúng ta có thể chờ vào à, giữa năm 2022 hoặc là cuối năm 2022 thì à, khả năng mà nhận x, x, x2 á x3 là chuyện bình thường ở đây thì cái này toàn à, ừ, kinh nghiệm của toàn làm trong bất động sản 5 năm thì toàn có thể là khẳng định như vậy rồi thì cái nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn thành phát trên kênh youtube và trên kênh tiktok thì nhớ là thả tim và follow cho toàn và các nhà nào muốn biết thêm thông tin chi tiết cũng như là biết ờ, thêm tiến độ về Bigamax cũng như là tiếng số 3 này thì ờ, inbox qua Zalo của Toàn nha trên ờ, kênh YouTube thì có số điện thoại và nếu như một kênh TikTok thì có trên cái đường link nha cả nhà có trên đường link thì cả nhà cứ qua đường link thì có Zalo của Toàn à, trước khi kết thúc video này thì Toàn Toàn nói lại về hướng ra hướng và đi như thế nào các bạn ạ thì ờ, đó cái nhà ném sau sau đó là cái nhà có thể là hình dung được thì theo hướng này nha hướng này thì chúng ta sẽ vào Bicamac vào Bicamac nha cả nhà Bicamac thì tầm từ vị trí này vào Bicamac tầm khoảng là 3 km đến 3,5 km và từ vị trí này cũng vậy theo hướng này là là DT741 từ vị trí này ra DT741 tầm khoảng là 3 km đến tầm khoảng 3,5 km và tổng chiều dài của tuyến số 3 này là 6,1 km lộ giới của tuyến số 3 là 42 m. Một trong những cái tiếng cực kỳ hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Rồi, tôi xin kết thúc video tại đây. Cả nhà xem tới hay thì nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Toàn ạ. Follow và liên, liên hệ với Toàn, kết nối với Toàn qua Zalo. À, Toàn à, sẽ gặp cả nhà vào những video sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.